Bài viết thực hành nêu gương trong sinh hoạt chính trị cấp cao của tác giả Nghĩa Nhân xuất hiện trên báo Việt Nam Net ngày 4 tháng 1 năm 2023 dường như là một kiểu định hướng trước sự quan tâm của dư luận. Hình ảnh bài báo thực hành nêu gương trong sinh hoạt chính trị cấp cao của tác giả Nghĩa Nhân trên Việt Nam Net ngày 4 tháng 1 năm 2023. Để nhấn mạnh rằng đây là chuỗi sự kiện đặc biệt, tác giả nêu ra trường hợp từ chức của ông Tổng bí thư Trường Chinh trong lịch sử đảng xảy ra vào năm 1956 vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Tác giả Nghĩa Nhân giải thích rằng từ chức ở đây được hiểu là những cán bộ cấp cao ấy tự nhận thấy trách nhiệm của mình trước đảng, trước nhân dân, tự giác nhận trách nhiệm chính trị cao nhất. Hoàn toàn không phải vì những hạn chế, khuyết điểm hay sai phạm mà tìm đến từ chức như thể thoái thác trách nhiệm cũng trong bài viết này, tác giả dẫn chứng về những trao đổi giữa tác giả và các ủy viên trung ương trong đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này. Họ đều cảm nhận rằng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là những người tham gia nhiều nhiệm kỳ trung ương, giữ cương vị cao, nhưng nhận trách nhiệm chính trị và nêu gương như vậy thì cũng sẽ mở đường để các đảng viên khác nếu tự thấy mức độ hoàn thành không tốt cũng sẵn sàng nghỉ để nhường vị trí cho những người khác. Tuy nhiên, có vẻ như việc bài viết muốn định hướng sự kiện hai phó thủ tướng bị thôi chức trở thành việc khuyến khích từ chức, khuyến khích nhận trách nhiệm chính trị và thực hành nêu gương trong sinh hoạt chính trị cấp cao lại càng thể hiện nhiều mâu thuẫn. Vì quyết định cách chức này xảy ra trong một phiên họp bất thường của Hội nghị Trung ương. Hình ảnh Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường vào tháng 6 năm 2022 để kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thành Long. Mặc dù tác giả Nghĩa Nhân nhận định đây là chuỗi sự kiện đặc biệt nhưng chỉ nêu lên việc hai phó thủ tướng là cán bộ lãnh đạo cấp cao nên nhận thức phải có trách nhiệm chính trị trước đảng, trước nhân dân và nhận trách nhiệm chính trị ở mức cao nhất. Khi tác giả đề cập đến sự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng đã trích lời ông trong Hội nghị Trung ương bất thường vừa qua rằng Tổng bí thư bày tỏ sự đánh giá cao của Bộ Chính trị về hai cán bộ cao cấp của đảng đều là những đồng chí qua rèn luyện, trưởng thành và có nhiều đóng góp. Nhưng đến lúc này khi thấy mình đã nỗ lực hết sức nhưng không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thì đã chủ động dừng lại, rút lui trong danh dự. Đây là thực hiện đúng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương bất thường ngày 30 tháng 12 năm 2022. Cùng với việc so sánh tấm gương từ chức của ông Trường Chinh, có thể thấy mục đích của bài viết là bẻ lái dư luận, rằng hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam đã tự ý từ chức chứ không phải bị kỷ luật. Như vậy có thể thấy rằng ngoài việc cách chức, khởi tố những người trực tiếp liên quan đến vụ kit test Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu, bao gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và trợ lý của hai ông Phó Thủ tướng cùng nhiều cán bộ khác theo mô tiếp chiến dịch đốt lò, thì việc Bộ Chính trị đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng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 Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải. Thực trạng Việt Nam hiện nay nói như nhà thơ Bùi Minh Quốc, quay mặt vào đâu cũng phải ghim cơn mửa, cả một thời đểu cán đã lên ngôi. Vâng, Việt Nam giờ đây ngành ngành đều thối nát, mục ruộng, mà câu chuyện đang nóng hiện nay về ngành đăng kiểm nói riêng hay ngành giao thông vận tải nói chung là một ví dụ. Chiều 3 tháng 1 năm 2023, tại cuộc họp báo của chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, một giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ, không biết đọc và không biết viết. Hình ảnh ông Hồ Hữu Tài, giám đốc không biết chữ. Vị giám đốc này là ông Hồ Hữu Tài, 52 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D, có trụ sở tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp giám đốc không biết chữ này cũng không phải là hy hữu. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bà Thạch Thị Hoa, 38 tuổi là giám đốc công ty TTH, 13 năm tù về tội sản xuất hàng giả. Bà Thạch Thị Hoa là giám đốc không biết chữ, thành lập công ty để bán găng tay giả. Công ty này thu mua găng tay đã qua sử dụng, găng tay kém chất lượng, rồi làm giả bao bì của những thương hiệu nổi tiếng, đóng gói và tuồn ra thị trường. Lô hàng bị phát hiện trong vụ án của công ty TTH trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Ông Hồ Hữu Tài thì không tự thành lập doanh nghiệp, ông ta trở thành giám đốc là vì để đòi nợ. Ông Nguyễn Thành Phong, 42 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty An Phát, đơn vị chủ quản của trung tâm đăng kiểm 5017D. Trung tâm này thành lập và hoạt động từ năm 2019, đến khi bị đóng cửa vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau khi được thành lập do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hoạt động không suôn sẻ và dính vào nợ nần. Hình ảnh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5017D. Ông Phong và ông Tài vốn có mối quan hệ thân thiết nên ông Phong đã mượn tiền của ông Tài rồi không có khả năng để trả nợ. Và để trừ nợ dần, ông Phong đã đưa ông Tài về làm giám đốc trung tâm 5017D. Ông Tài làm giám đốc trung tâm nhưng không phải là đăng kiểm viên, không phải là người chịu trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động kiểm định của trung tâm. Ông cũng không ký giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật để bảo vệ môi trường cho xe cơ giới. Ông Tài chỉ quản lý về tài chính, quán xuyến các tài sản của trung tâm. Công việc chính của ông là làm kinh doanh và sang lắp mặt bằng. Cũng như các trung tâm đăng kiểm vi phạm khác, Trung tâm 5017D của Phong Tài nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm Thông thường các trung tâm này đã dùng các thủ đoạn để bỏ qua lỗi vi phạm như cho thuê phụ tùng để qua mặt hệ thống đăng kiểm, thậm chí can thiệp vào hệ thống để thay đổi các thông số kỹ thuật, ví dụ như thông số về khí thải. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết tại buổi họp báo, hơn 70.000 phương tiện xe cơ giới đã được kiểm định theo cách làm luật, nghĩa là nhận tiền hối lộ để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho các phương tiện. Các trung tâm đăng kiểm vi phạm đã cấp khoảng 32.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Hình ảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét tại phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhiều trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập và họ lập ra danh sách kiểm định viên giả để hợp thức hóa một số quy định về dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Câu hỏi là vai trò của Cục Đăng kiểm ở đâu vì sao lại để xảy ra những chuyện như thế này? Hay chính Cục Đăng Kiểm và Bộ Giao thông Vận tải cũng dính chàm để cho qua? Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm khởi tố 43 người của các trung tâm này. Vụ án đăng kiểm xe cơ giới vẫn đang được mở rộng, khả năng sẽ phát hiện thêm nhiều trung tâm vi phạm khác trên cả nước. Không chỉ các trung tâm đăng kiểm, các trường dạy lái xe cũng có rất nhiều vấn đề. Việc bán bằng lái xe là chuyện phổ biến khắp các tỉnh thành.